Xin kính chào các bạn Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một vài động tác sau khi thư giãn à, Tư thế Avasana thư giãn chưa phải là kết thúc cuối cùng à, Chúng ta sẽ bắt đầu luôn nhé ờ, Trước khi chúng ta làm thư giãn này Rồi khi thư giãn xong này Rồi hết nhạc này Chúng ta khởi động tay, khởi động cổ tay, khởi động cổ chân rồi đan hai tay vào nhau hít một hơi thật sâu vươn hai tay qua đầu kéo căng cơ thể kéo giãn cuộc sống rồi từ từ thu tay lại rồi co dựng chân trái này chống chân trái này ép chân ra phải quay đầu sang trái vặn giãn cuộc sống này đổi bên rồi dựng chân hạ chân trái xuống đứng chân phải lên rồi ép chân bên trái quay đầu sang phải rồi từ từ cong người dậy vâng ta co hai tay hai chân này xoa hai lòng bàn tay này và hai lòng bàn chân với nhau xoa ấm lòng bàn tay và ấm lòng bàn chân lên nhé những động tác này rất là quan trọng nhé sau khi massage nó thay cho chúng ta phải được massage rồi nhất là mùa đông xoa ấm lòng bàn tay và ấm lòng bàn chân rồi cái ấm là vỗ tay vỗ chân vỗ cả tay và chân rồi khép hai chân vào hai tay của hai chân cong rồi và mình từ từ ngồi dậy à, như vậy là chúng ta đã kết thúc uh, buổi tập rồi ờ, bây giờ chúng ta uh, có thể uh, các bạn có thể uh, quay lại chuỗi từ bài tập đầu tiên đến bài tập cuối cùng và chúng ta sẽ tạo thành tập được một chuỗi bài trị liệu à, xin cảm ơn và cảm tạ quý vị